em ờ, xin chào cô chú ờ, anh chị em gần xa nha thì ờ, hôm nay em tới nhà của em của ý ý nhi vậy ý nhi ở, ở này ở ấp mấy ấp phước hậu xã phước mỹ tung mọi người ở một cái bắc ừ, đi có uh, cùng với em dung thì, uh, mình uh, cũng có ờ, vận động ờ, rồi mình ờ, hôm nay mình tới để mình gửi cho em Nhi để chuẩn bị đi mổ là 10, 10 12 tay 13 tay đi bệnh viện mổ nha mọi người thì mình cũng phải bệnh viện nào em bệnh lâu chưa dạ, cũng mới biết rồi mới biết người tống thay viện thì về nè thấy đau luôn ở dưới bệnh thì nó cũng đau ra hoài em nói chỗ nay là mình đau với giết mổ thôi cái về mà được có bữa thứ sáu thứ năm về thứ sáu thứ bảy cái bắt nhiều hơn ở dưới bệnh viện về đây cái nó thuốc nha thì nó cái đau miệng hậu cũng được miệng hậu nghiêng phải là đau dữ mỗi lần ngồi là phải có ngồi kén ngồi vậy mà ngồi vậy là nó đau không có đi đứng gì được hết cái ờ, mẹ nó thôi đi khám đợi đi bữa giờ khám cái khám với bác sĩ gọt thấy về có cái cốc xe hồi chưa không biết là cái gì khi em đi tới ờ, bệnh viện chụp hình cái sáng đi chụp hình kiểm em qua những điều kiểu này sớm được cũng năm ngày cái kiểm đi cũng cũng lên trao đổi chẩn đoán chính xác là em bị u mắt tính là u người họ sẽ mắc có ứ ngữ em không không có đốt hay là tự vì tại vì bệnh viện nó sẽ nói là tại bệnh viện chỉ có đốt tại tự với lại phẫu thuật mà em thì giờ không có làm mà với tại vì được tại vì em có mũ buộc là phải cắt bỏ một cái phần riêng mà thấy là cái chữ lên trên cái biểu đồ viên của mình từ tháng 5 tới số 8 và các con còn ác tính ác tính thời gian cái hay đơn giản đâu thì em cũng sợ quá cái về em chị hỏi em chứ biết ra mổ nhiêu không em đâu có hỏi đâu dạ nào đâu biết đâu nó đâu có nói dạ với em cũng sợ quá em không dám trước tiên là phải làm là chuẩn bị tiền có hiểu không dạ có chuẩn bị tiền là phải tạm ứng tạm ứng là cũng khoảng từ ba từ giá 3 triệu tao lại à, em có giấy à, giấy hẹn à, lên nãy nhưng mà em không biết là có phải xin thêm cái giấy chuyển điện thoại không không có có giấy hẹn cưng ghi cưng sách lên tỏi là cưng nhập viện này là thanh má đủ tháng đủ bốn tháng thì lại để tháng nữa là bữa giờ cũng để mẹ nấu chăm không dám đâu đó vì nó chỉ quen thôi em rồi tới em bỏ nữa không được cái này em cũng cũng cũng không biết nữa tại vì khoảng nữa em trong nhóm á rồi nó ủa hai tên này không ta nha có lại xác minh rồi cho nhóm hai rồi nhóm mình cũng có vận động mới tiền á tao em được ừ, đúng rồi. nhung của bạn bạn bạn của em thôi ừ. Ờ, nó nó nói chứ chắc cả người tay hết lên có gì nhắn tin nó không biết đi thì nói em dẫn ra đi <laughs> cái hoàn cảnh của hà ha ờ. thì cộng à, cỡ mà ha mà chúc kênh mọi người quay còn clip Ủa anh có đang quay không? Để em quay đấy Đừng nói chuyện Rồi Hay Ờ, ừ, đây là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Yến Nhi Yến Nhi sinh năm 1990 ngụ tại ấp Phước Hậu xã Phước Mỹ Tung huyện Mỏ Cày Bắc ừ, em mới sinh em bé được 15 ngày tuổi thì ờ, phát hiện ờ, em có bị ờ, khối u ở gan bác sĩ phải uh, bảo uh, là mổ thì, uh, gia đình đang gặp khó khăn vì tiền bạc thì uh, nhóm tụi em mà có vận động được số tiền thì nghe nói là 13 tây tháng 9 năm 2002 này chị ờ, em lên nhập viện để ờ, bác sĩ mổ và điều trị thì ờ, không biết ca mổ là bao nhiêu tiền thì mình cũng không, không cho lắm rất tội lắm nha mọi người mới sanh ra thì uh, không có gần gũi con được tại vì bệnh thì à, mình à, nhớ mình à, vận động cũng được 4 triệu sáu thì hôm nay mình lên mình gửi cho em để cho em có kinh phí để đi lên tỉnh nhập viện nha mọi người cũng không biết nói gì đây đây à, tới uh, em à, dung ở chạy xếp lên uh, tao tiền nha mọi người thì em cũng vận động được 2 triệu ba thì cũng cùng chung nhóm à, dạ. thì hôm nay mình đại diện nhóm thiện nguyện thì ờ, mình cũng có nhóm mình cũng có vận động được ờ, một số tiền thì mình sẽ đọc ờ, những thành phần vận động uh, cho mọi người biết ha mạnh thường quân facebook mỹ dung trẻ thép giúp em nhi là hai triệu ba trăm ngàn hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu 18 20 21 22 23 à, mạnh thường quân Facebook của ờ, Lan Lâm thành phố thì ờ, ủng hộ cho em Nhi được an tâm 1 2 3 4 mạnh thường quân Facebook của ờ, Nga Đỗ ở thành phố ủng hộ Nhi năm Tâm trên ờ, từ quân Facebook của Nguyễn Thành Tâm trợ xếp ủng hộ em Nhi 800 ngàn mạnh từ quân Facebook của ờ, Nguyễn Thị Phương phí nhóm tâm lý một Bắc ủng hộ 500 ngàn một hai ba bốn tổng cộng coi như 16 ờ, nội vụ là tổng cộng bốn điều sáu rồi tổng ờ, nội vụ ờ, tổng cộng bốn điều sáu nha mọi người thì em muốn biết nói gì hơn thì em xin thành thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em đi từ để đến bệnh viện điều trị Cảm ơn. Dạ, thì à, em đã hoàn tất uh, nhiệm vụ rồi nha mọi người thì em đã trao số tiền tổng là 4 triệu 6 rồi 4 triệu 6 nha mọi người thì em cũng không biết nói nha hơn em thành thật cảm ơn mọi người đã chung tay giúp đỡ uh, cho em Nhi và đồng thời em ờ, cảm ơn và em xin ờ, tạm dừng cái video tại nơi đây thì mọi người ờ, xem và cho em một đăng ký và một chia sẻ và một like nha mọi người bye bye